Xin chào, hôm nay, ngày cuối tuần hai ông anh rủ nhau ra sông câu cá giải trí như anh em mình vẫn hay đi câu cá giải trí ở sông bé ấy. Không biết ông anh dùng mồi gì mà nghệ thế mới thả xuống đã có cá cắn câu rồi. Nhìn cái cần câu cong vút thế kia thì chắc là cá to lắm, anh ta phải gồng hết cơ bắp quay từng cái một. Thấy cá to quá anh ta bảo anh bạn đem máy ra quay phim cận cảnh để tao còn úp lên Facebook. Con cá to quá anh ta không thể kéo con cá lại gần đến tay vừa cố siết cần câu vừa chạy lại gần con cá. Ôi từ từ thôi ông anh, không lại rớt xuống sông bây giờ. Sau hai lần té ngã, anh ta cố kéo con cá lại một vị trí trống trải để bắt cá. Anh định dùng tay nắm dây cước mà không được, cố gồng lên để quay tiếp. Lần này thì anh ta đã nắm được dây cước để kéo, trời ơi một con cá xấu hỏa tiễn khổng lồ đây mà, anh ta dùng một tay giữ dây, một tay luồn xuống bụng con cá, ui cha coi chừng nó quẩy một cái là toi nhé ông anh. Lần này thì con cá đã mệt anh ta ôm con cá lên, trời ơi nó nặng cả hơn trăm ký chứ không ít. Nó to còn hơn cả anh ta, chắc là cả xóm ăn không hết đấy chứ, từ bé đến giờ mình chưa thấy ai câu được con cá to như thế. Anh em có ai câu được chưa nhớ comment cho mình biết. Anh ta dùng một cái dây thòng lọng cột vào cổ tính đem làm thú nuôi, hay sao vậy anh dai, Bây giờ thì anh ta xuống sông ôm con cá lên kêu anh bạn làm cho một kiểu để khoe với bạn bè chứ. Trong lúc cao hứng anh dùng tay cạy miệng con cá lên, nhìn hàm răng thôi đã ngán rồi, mình thì chịu thua rồi đó. Có anh em cần thủ Việt Nam nào dám không nhỉ, giờ thì anh ta rủ anh bạn cùng xuống để đó con cá dài bao nhiêu nhớ nơi sát đuôi nhà anh bạn tầm hơn 2 mét chứ chẳng chưa được gì. Sau khi đo xong hai anh ôm con cá lên để làm tiếp một kiểu ảnh, lâu lâu mới câu không chụp ảnh cũng phí quá he hay anh. Sau một hồi chơi đùa anh ta gỡ dây và thả con cá đi, đúng là câu cá giải trí mà. Video đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.